mời bạn nam rồi ngồi đi anh mời bạn nữ Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối với à, tượng bên kia nghe luôn à, Em tên Trần Ngọc Phi Vũ Hiện tại em 33 tuổi à, sống ở uh, Hồ Chí Minh hiện tại đang tác ở uh, công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến em làm chuyên môn làm gì đại nhân viên hành chánh bán hàng anh à rồi mời bạn nữ giới thiệu dạ em chào chị Cát Tường em chào anh Quyền Linh chào em à, chào tất cả mọi người em xin giới thiệu em tên là Lan Anh năm nay em 28 tuổi em đến từ Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à. em làm công việc gì dạ em làm kế toán ạ à. à, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè dạ em uh, thích nấu ăn à, gọn gàng sạch sẽ biết quan tâm đến gia đình còn điểm yếu của em á, là nhiều khi à, siêng năng quá gọn gàng quá nên thành ra gọi là khó tính á chị kỹ tính à. giọng nói của em mà nói to quá thì mọi người gọi là chua chua hả dạ. đâu có to đâu đâu có chua đâu cái này em đang nói vừa anh rồi bạn nam thì sao mình có à, ưu điểm khuyết dạ, điểm gì ưu điểm của em á là một người vui vẻ thẳng thắn rất là nhiệt tình sống có trách nhiệm với gia đình và công việc của mình về nhược điểm thì em ngủ hơi có tiếng chút xíu ờ, không biết nấu ăn ngủ sao em ngủ sao dạ ngủ có tiếng ngái đó à, ngái đó ha ngái mà dạ vũ uh, ờ, 33 tuổi rồi dạ nhiệt tình công việc như vậy có dạ. nghề nghiệp ổn định rồi dạ. nhưng tại sao lại chưa tìm cho mình được một cái bóng hồng bên cạnh em nghĩ là ờ, em ít nói anh thấy vũ đâu ít nói đâu đẹp trai mà đúng không người này rất là dạ, năng động nhưng... Dạ. không ít nói đâu dạ trong công việc thì em nói nhiều lắm à. nhưng mà giống như ở ngoài thì em ít nói rồi vậy mình muốn tìm mẫu người bạn trai mình như thế nào dạ cái mẫu người bạn trai về ngoại hình á thì người đó cao một m sáu mươi tới một m bảy có ờ, luôn dạ. không có hói à. có không ngoại hình á thì à, cung tóc gọn gàng tóc tai cũng gọn gàng chị bên còn đây về... quá gọn còn về tính cách á thì à, biết quan tâm tới gia đình không có gia trưởng không có quản dạ, lý quá chị đừng có quá vô tâm bên đó có gia trưởng không dạ em không không có gia trưởng chị mà... có vô tâm không dạ em có em có tâm lắm có tâm dạ <laughs> còn cái vụ hói thì sao lúc đó nghe im im vậy người ta yêu em nè ta chăm sóc em nè ta đẹp trai nè dạ. ta có dạ. cơ sở làm ăn có nhà cửa đàng hoàng ta có tâm nè nhưng ta bị hói nhiều rồi sao nếu giống như những cái anh nói là giống như biết quan tâm tới gia đình biết thương vợ lo cho gia đình thì không sao anh vậy bạn trai thích người bạn gái như thế nào nè về ngoại hình trước đi ngoại hình là cao từ mét uh, mét rưỡi đến mét sáu tóc dài chút à, ngắn cũng được nhưng mà trời ông, ông không, nói câu đó không xong ông thầm thêm câu ốm. vừa người ừ. không mọc không ốm hả dạ có điểm gì em không thích ở người bạn gái của mình không dạ em không thích bạn gái à, là, là lừa biến à gái không ai làm biến rồi mới bên đây ta kỹ em, tính em lắm siêng năng lắm. gì nữa không em à, chắc em đủ nhiêu đó đủ rồi đó dạ. <laughs> anh chưa nghĩ ra nhiêu đó được rồi ha dạ anh hù ta không hối đồng hối là bên đây ta hết hồn hết giết mình có phải làm dâu không dạ muốn làm dâu cũng được chị à. nhưng mà nếu mà muốn sống riêng thì mình thuê nhà thôi mình còn cái tật xấu nào ngoài cái ngáy nãy giờ mình chưa nói không ha mà nhát với chị nhát gái hay là chết nhát hay dạ, là dạ, chắc cũng hơi nhát gái đó chị có nhát trai không dạ không nhát trai không nhát <laughs> kiểu như em đi làm rồi bạn gái em xin đi chơi với bạn bè người ta mà em không có đi chung thì em có cho người ta đi không dạ được chị đi chơi với bạn trai được không dạ không chị Còn không bạn, trai trong nhóm bạn trai là bạn khác giới thôi chứ không à. phải bạn trai là bồ bịch được không dạ được à, nhớ nghe dạ. nói vậy à <laughs> xung đây ta dễ thương đàn trai hơi ờ, ngon à sao chị em... <laughs> được được được để anh quan hỏi bên kia coi thế nào hợp với em không nha dạ dạ dạ oh, dạ. chào em gái dạ. em ờ, sở thích của em là gì dạ em thì thích đi xem phim thích uống trà sữa thôi rồi lớn cái uống trà sữa à, giống em em thích xem phim gì dạ phim gì em cũng coi hết thể loại nào cứ ra rạp em thích thì em đi coi à, à dạ. dạ có cái tài nào biểu diễn hát cho đàn trai nghe một bài coi dạ em xin hát một đoạn cho một bài sau tất cả sau tất cả Tình yêu cứ thế đông đầy trong em từng ngày Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành mọi khó khăn cũng chỉ là thư thánh vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau rồi cảm ơn em vậy là đàn trai thấy được lắm rồi đó bên đây cô gái rất là nhẹ nhàng dễ thương hát cũng ngọt ngào nhưng hơi nhỏ thôi dạ. mình bạn có nam có gì tặng gì bạn gái không dạ em có cài được dạ em xin gửi đến bài hát à, điều anh biết à anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết cuộc đời mãi sao Dù gian lao dù ra sao Thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa Anh không biết ngọt ngào hay trắng sao Để em đi tính cách em vậy luôn anh <laughs> Tình yêu anh vô không mấy lời Nhưng lâu anh biết Nữa hả? À, rồi. ngừng, ngừng, ngừng, ngừng nói chung là hai người à, về đi hát karaoke chung hợp á dạ. bạn à. nữ thường thích bạn nam tặng quà gì cho mình không dạ anh tặng cái quà gì nó có ý nghĩa chị giống như uh, tặng cái gì mà cái món quà đó nó lưu lại kỷ niệm á chứ em không thích giống như là vật chất quá hoặc là hoa thì nó cũng tàn thôi giống như cái gì nó sẽ lưu lại để mình cất giữ á Bạn trai ráng suy nghĩ có món quà gì mà nó nó nó lưu lại làm kỷ niệm nha rồi à, bây giờ à, mình hỏi ý kiến người thân đi bạn trai đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ với gì ạ à? à có mẹ với gì hả được rồi dạ, rồi xin chào cô dạ chào cô cô thấy con dâu tương lai thế nào dễ thương anh linh dễ thương dạ dạ cô cho giải ý kiến nhận xét à, theo tôi thấy thì à, à, em bên này rất là hợp với phi vũ dạ về tính cách à, phi vũ thì đối với gia đình là một người quá hoàn hảo sau này hai đứa có thành thì những khuyết điểm của cháu vũ cháu cũng bồi vô cho phi vũ ừ. cho ừ. hai đứa được, được ừ. thăng hoa hơn à, con rất hợp với phi vũ dạ, dạ. cảm ơn cô cảm ơn cô dạ, hôm nay mình đi với ai em dạ em đi với uh, phòng à, làm việc của em á chị rồi nguyên mời... phòng luôn hả mời đại diện em bữa nay nghĩ là dạ mời chị nào đại diện à chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường Dạ Em là đồng nghiệp chung với Lan Anh Vậy hôm nay công ty đóng cửa hả chị? Không, xin xin sếp nghỉ Nguyên phòng nghỉ luôn Trời, sếp dạ. chịu chơi dữ Theo em nhận dạ. xét á, thấy em bên này được à, Hợp với Lan Anh dạ, Nhưng mà chị nói trước, Lan dạ. Anh nó dạ. rất là tình cảm dạ. Em cũng phải về chừng Nếu mà em làm tổn thương là em cũng mệt với đám này <laughs> Trời ơi, chưa gì không dạ luôn đúng rồi hậu phòng này đông người lắm đây vũ <laughs> dạ. vũ ơi nói gì câu với mấy chị đi vũ chắc em cũng chỉ hứa là không có làm lăng anh buồn thôi được rồi đừng làm dạ. tổn thương <laughs> em đó là được rồi dạ. rồi cảm ơn mấy chị à, ngoài hứa không làm cho lan anh buồn còn hứa làm cho nguyên phòng vui nữa <laughs> hơi mệt à, phòng đông quá rồi bây giờ cho hai bên gặp nhau đi kéo màn lên rồi mời vũ quà này cũng có ý nghĩa ha giữ lại làm kỷ niệm sao em à. muốn quà này em thấy sao được không em dạ dễ thương dạ. lưu lại làm kỷ niệm được à chị à, vậy là vừa dạ, ý đúng không dạ. anh cũng đi lựa rất là lâu nên thấy cái chữ này có ý nghĩa nên anh lựa Đại, anh nghĩ là muốn nếu mà mình đựng giống như cái, cái hai hình trong đó tốt dạ. nếu mà có thành mình chụp hình mình để kế bên cái đó dạ. <laughs> mình cảm nhận gì về nhau các bạn em thấy à, anh cũng chững chạc à, hiền à, còn anh thì anh cũng cảm thấy em rất là dễ thương dạ em cảm ơn anh kế hoạch hẹn hò ờ, em muốn hẹn hò khi nào em thì ảnh ngày à, tối bảy và chủ nhật dạ, đúng ý anh luôn anh cũng muốn thứ bảy chủ nhật ờ. <laughs> hỏi con nguyên phòng đi không <laughs> anh muốn xin mấy đứa con ờ, theo anh thì tùy điều, điều kiện kinh tế thôi nếu mà kinh tế mình cho phép thì được thì hai đứa là được vậy kinh tế của anh khoảng bao nhiêu đứa ờ, theo anh thì lúc đầu mình cứ một đứa trước đi nếu mà ổn định rồi thì mình sẽ mình sẽ hai đứa dạ vợ mình á thì anh có hay quản lý quá không không anh cũng không quản lý nhiều đâu anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà anh có thể phụ vợ những cái có, công việc đó, đó bình thường em. em em anh làm được hết việc nhà làm được hết dạ, dạ. anh biết nấu cơm nữa có chiên biết chiên trứng nữa là <laughs> nấu mì nữa không nhất thiết người đó phải biết nấu ừ. nhưng mà giống như là biết phụ ví dụ vợ ngồi làm thì chồng cũng ngồi làm phụ à. luôn chứ không phải là giống như vợ chồng ngồi xem tivi hay là lướt điện thoại à. đồ để vợ ngồi nấu như vậy à. thì em không, không có nói anh phụ được không sao dạ được anh thử nói một điều bất ngờ là anh sẽ làm cho cổ coi có hấp dẫn không em không biết nói gì bất ngờ nữa <laughs> ví dụ như bữa hẹn hò đầu tiên hẹn ừ. xong cái cô tới anh không à. tới vậy đó trời <laughs> bất ngờ bất ngờ quá ha thôi bây giờ à, mình cảm nhận tất cả những gì về người đối diện mình mình nói hết bằng trái tim của mình nha dạ. hạnh phúc á thì cũng chỉ đến với người nào biết nắm bắt và trân trọng nó thì hôm hôm nay anh và em tới đây thì cũng là một cái duyên số rồi ừ. thì anh nghĩ thì hai mình hãy cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn vậy chút nữa mình bấm nút nha. dạ <laughs> vậy bấm luôn đi hai người bấm luôn đi bấm cái lỗ quen gì tỏ tình thôi còn bấm là không quyền của người ta rồi đặt rồi chúng ta để tay vào nút bấm nha hai gương mặt này cũng là gương mặt phu thê đấy hy vọng rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến các bạn quyền quyết định thuộc về hai bạn bấm hay không bấm sau 3 tiếng đếm bắt đầu một hai ba mới có một là anh bấm rồi trong tay nè hai anh Ủa. bấm nữa ở đâu bấm ra bấm hoài luôn. sợ cái nút nó hư rồi sao nôn nao quá vũ hả dạ cảm nhận cái nắm tay đầu tiên thế nào dạ ấm mình hôn cái hôn đầu tiên ngày gặp mặt đi nào vũ cả phòng nè cả phòng người ta đang yêu cầu nè đẹp rất đẹp đây là những cái vé xem phim ở à, cùng đạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên Và đây là máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic Máy nước nóng nhãn hiệu Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng để tặng cho hai bạn Rồi, mình có quà, có niềm vui, có hạnh phúc Dạ, cảm ơn Hãy bảo vệ cô ấy, chăm sóc ấy nhé